nên nên ờ, ông xin này à. Bùa là bùa hộ mệnh Hoặc là bùa hộ mệnh à? Ừ, bùa hộ mệnh Cầu à. sức khỏe Không phải là, là cầu, cầu duyên Cầu duyên là mờ, cầu duyên ở đây, cầu à? duyên này, cầu duyên à. là anh này Cầu duyên là đây, anh này Đây à. là bùa hộ mệnh Bùa hộ mệnh Là cho mình là ờ, cái uh, sự may mắn, may sức mắn. khỏe, bình an Sơn vừa mua một cái 20 nghìn Cũng uh, rẻ thôi không, không cái đó phải giải đáp mà là thành tâm ở đây giải đáp là thành tâm mình mình cầu là cái tâm của mình thôi cây vào một cái <laughs> hai anh em mọi người có thể uh, xin lộc này đấy cơm rồi là hoa quả đúng rồi xin duyên xin lộc xin cầu may đó một uh, di sản văn hóa truyền thống rất là đặc sắc Hi, xin chào tất cả mọi người Mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV của mình à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực xã Khâu Vai thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang à, Nơi đây thì à, mọi người biết rồi 27 tháng 3 hàng năm sẽ diễn ra chợ tỉnh Khâu Vai và chợ Phong Lưu Khâu Vai, Khâu Vai theo vợ chồng mình có nghĩa là Mèo Vai Chợ được diễn ra đến nay còn 103 năm Sự tận tìm các nguồn từ truyền thuyết về Tràng Ba và Nàng Út. Tràng Ba người dân tộc Mường và ở Khâu Hoa, Khôi Ngô, Bột Tú, Hắc ai thưởng sáng giỏi nhưng nhà nghèo cô út năng thực cô út xinh đẹp là con của tập trưởng người giấy hai người yêu nhau nhưng gia đình cô út không đồng ý vì chàng trai nghèo và khác dân thực chàng và nàng tố nhà đưa nhau lên núi khu vai sống họ tộc gia đình nhà gái phát súng dao gậy vụt đến chửi mắng gia đình nhà trai cũng mang gậy vụt xuống dao chỉ nhà gái từ trên ngang nhìn xuống không muốn nhìn thấy cảnh của máy của hai gia đình chàng trai và cô gái chia tay nhau liền là, thế kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng ngày họ chia tay là ngày 27 tháng 3 âm lịch người ta trong buồn. phía bên này thì à, bà con đang à, chơi à, những cái trò chơi mà ném lon đây ngày trước mà người hay có cái giải thưởng đấy có những cái lon nước ngọt này, này lon bia hay là túi bánh túi kẹo gì đó trên sàn kia thì đang thấy một uh, à, cô bé là mặc áo người hâm mông khá là xinh gái à, đi uh, dọc đường này thì đang thấy là mọi người à, đi chơi khá là đông khá là nhiều chắc chắn là chồng lâu chưa phương mai em lâu chưa em cũng xuống sáng rồi sáng rồi nắng anh ạ nắng lắm nắng Thế sáng nay là đi chơi được nhiều chưa? Đi quay được nhiều chưa? Em không quay được mấy đâu, em đi chơi thôi. Lần này là anh chị tưởng có cho em đi chơi mà à, đấy à? em kể với anh câu chuyện là cách đây 3 năm trước này là anh chính là vâng. đang ế vợ thế xong rồi đến chợ tình khâu vai này cầu duyên <coughs> thế là đến uh, cầu duyên từ tháng 3 đến tháng 9 tháng 10 là gặp em ấy thế là chắc là ông ta cũng dạ, thế là hôm nay đến hai vợ chồng thắp hương tạ ơn rồi à, đây là thắp hương rồi đúng không vâng em uh, phương mai bên này là chị tường nhá mọi nhá chào chào anh ra chào mọi người chào mọi người nhá đây uh, ờ, chưa trưa quá mấy anh em đang uh, rủ nhau ngồi đây tí uh, tìm ăn cơm đó mọi người nóng quá thời tiết này rất là nắng đâu gần, em, vừa em xem thôi độ đấy. có 12 ừ. độ thôi vừa em để máy em vào trong khi có 12 độ thôi nó đo bây giờ cũng 12 ừ. độ đấy <laughs> chỉ có một đôi thôi anh chị em ơi 25.000 đồng một chiếc mũ một chiếc mũ giá chỉ có 25 nghìn đồng Đến bên này uh, mọi người bán đồ ăn khá là nhiều có giá là 25 nghìn đồng một nói chung là ngày hôm nay là mọi người đi chơi khá là đông luôn đấy mình thấy là chật kín đường đi dọc con đường còn món bánh ồ oh, bên này bánh này rau này gọi rau gì đây Ồ, ờ, oh, như kiểu ấy nhỉ Này không biết luôn Không biết rau gì à <laughs> đấy dạ. ờ, như kiểu lâu là ấy nhà tranh leo ấy nhưng không phải Ồ. Oh. Dọc dạ, con đường này thì bán cũng rất là nhiều đồ trang sức này Bên này thì ờ, các chị ờ, bán cái vải, quần áo Thời tiết hôm nay thì khá là nóng luôn mọi người ạ Nhưng mà cái không khí ờ, buổi đi chơi Tại trường tình Khâu Vai thì ờ, vẫn diễn ra Náo nhiệt và đông vui Càng ngày thì đang ờ, thấy là mọi người càng đổ xô về đây Để mình có thể là hòa nhập cùng với cái bầu không khí mà mà chợ tình Khao Vai em thấy là rất là thú vị vì một năm mới có một lần này à, chào anh nhá đây là đang chuẩn bị à, làm lễ đây là chuẩn bị để làm lễ uh, à, miếu miếu bà đấy lễ rất là to luôn ở phía đằng trên kia uh, thiếu nữ uh, mặc áo bộ trang phục rất là sặc sỡ để uh, đi chơi cô cháu hỏi cái mũ này bao tiền cái này à, cái này cái này là ba trăm rưỡi cái này à. là một trăm rưỡi à đấy ạ ừ. à ba trăm rưỡi cả ừ, ừ à. Đây à bác đang đội đây đây là mũ uh, nồi đấy mũ nồi của, của thanh chém <laughs> cảm ơn cô nhá à hầu như là dọc cái con đường này thì Giang thấy là bà con à, bán những cái đồ quần áo quần áo này thì uh, Giang thấy là của bà con à, tự làm được cũng có và nhập về bán cũng có chúng là đầy đủ chợ rất là đông luôn nha mọi người bình ờ. thường là ngày bình thường là không không có như này đâu chỉ có ngày à, 27 tháng 3 một năm duy nhất diễn ra chợ ở đây tất cả các lễ hội Đấy, như đồ bạn trẻ này là đang thấy là đang ờ, đừng tình thứ là tìm hiểu nhau nên là đi uh, chợ tình để chơi đấy để bắt đầu uh, diễn ra lễ uh, ông miếu bà miếu nha quý vị các bạn nha rất một đoàn khá là dài rất nhiều luôn bánh mâm đi nhanh thế người không kịp đó cái bàn bàn đi thôi mỏi thì đưa mình đội họ cho để cho ông bà phù hộ cho mình anh anh lên bằng giỏi nha rất là đông luôn đoàn phía sau mọi người đang vẫn đang đi vòng vòng không phải giờ ta sẽ đưa mọi người vào phía trong này để xem cái nghi thức dâng ờ, lễ cho miếu miếu bà ra như thế nào à, Giang nghe nói uh, bà con mọi người xung quanh đây kể uh, miếu ông bà này sau khi mà Lần vâng, lễ xong sẽ có cái uh, vòng mùa tình yêu rồi là những cái uh, bùa may mắn để giúp cho cuộc sống của bà con ở nơi đây được uh, phồn vinh hơn. Đường vào hơi nhỏ một chút vì uh, vào trong này thì uh, mọi người có thể để là rất là đông thấy hơi nhạy cảm con mặt còn lại và cái việc uh, dâng lễ cho mấy ông mấy bà này con con nói là cái phong tục rất là thiêng liêng mang một uh, di sản văn hóa uh, của người uh, đồng bào dân tộc vẫy dân tộc nùng có cái câu chuyện của chàng ba và cô nàng út thì cứ 27 ờ, tháng 3 hàng năm âm lịch thì ờ, bà con ờ, cũng như là khách thập phương sáng đổ dồn về đây để có thể chiêm nước thấy nhá chiêm ngưỡng những cái hình ảnh và bà con à, đi uh, rừng miếu gần kiếm được rồi anh ạ từ ờ, vị trí chợ không vai mình có thể đi dọc theo con đường bê tông nhỏ nhỏ như này mọi người có thể có lối đi trượt xuống cả đấy được đi có đi có bao như là hôm qua có một lối bậc cái kia là ở khu vực này ờ, thì thấy là rất là mát sau đấy thì là mỗi lần như là kiểu như là ờ, chờ, kiểu như là đến đến uh, hẹn nhau ấy hẹn nhau xong rồi là còn tiếp chung một ngày cơ ngày 27 đấy mẹ ở đến 27 tháng 4 hàng năm cho nên là chúng ta sẽ có cái sự tình vô vai bây giờ các nhà báo phóng viên ở đài truyền hình uh, biến ghi hình lưu lại những cái uh, di sản văn hóa ừ. ừ. rất là thiêng liêng Đấy, uh, ờ, trước mặt uh, tất cả mọi người có thể thấy được là miếu ông phía bên này khu vực này sảnh sẽ là nơi uh, diễn ra lễ nào nào bà con đứng ờ, dịch ra để cho ờ, bà con làm ờ, lễ nào và việc hàng năm tổ chức vào 27 tháng 3 này thì âm lịch này thì đang thấy là cái sự mong đợi của bà con như là nhân dân ở vực có vai hiệu Hòa vàng rất là nông nhiệt thì đó là một cái di ờ, sản văn hóa rất là to lớn của huyện Hòa Vang cũng như tỉnh Hà Giang và cả nước nói chung du khách ờ, từ ờ, rất là nhiều nơi thập phương và phương xa hay là khách quốc tế đổ dồn về đây để có thể một lần được uh, chiêm ngưỡng và xem tận mắt đó là cái mà mong muốn của tất cả mọi người Mình nói là hàng năm người ta thấy mọi người là à, ba bốn con lợn nhưng mà năm nay thì à, anh là chỉ bắt hai con em chỉ em đi vào đi đi con đi nào cái phục mà xa xa bên kia nếu để để ý có một cô mặc áo mông cô là đang thắp hương thắp hương ở phía bên này xa bên kia thì nó để ý là phần miếu bà bên kia kiếm một thằng người yêu trong này mà khó ghê đó bương nè thế này đâu lên lúc nào không có được lộc rơi lộc vãi anh rồi anh lên lúc nào anh nói anh bảo em không làm anh có cho mình là người đó người đó hơn người môi này Thắng này, đi đến cái này để vui này. Dạ, cái này không? các đồng chí chủ tịch huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, lãnh đạo nhân dân xã Cô Mai, phóng viên báo chủ báo thường trú tại Hà Giang, phóng viên báo đài tỉnh, huyện, đến đưa tin thực sự chân thật với một quản lý người thầy và cũng như là với chú các giáo viên người thầy lấy vòng rồi là các cơ quan không chưa đông này thằng nhàng rồi ngồi nhàng thì này hết rồi nhưng khách quý của bạn thể là cô nhân hương di tích tương lai là tập quán mà hầu những mọi người và sống ở nơi đâu đều biết đến nén hương đã đi vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của người việt nam như một nét đẹp truyền thống gần gũi và thiêng liêng dù không nên tiếng kỳ quan xung quanh không nhân dân đều tin rằng nén hương khi thắp lên cũng như một nhịp cầu vô hình kết nối với thế giới hữu hình và vô hình với nhau việc thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp cỗ chạp lễ tết ngày cuối năm khi mua sắm các thứ chuẩn bị trước tết ai mua không mua vải dạ. đến hương để thắp cho bà tổ tiên nhìn đến hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ngày cuối của tháng 3 khi cây cô đang bắt bẩn xanh trên các sườn núi thì đó cũng là những lúc ngày chợ tình thương lưu cô vai diễn ra chợ thương lưu cô vai cô vai theo tiếng trời mừng có nghĩa là mèo lai chợ được diễn ra đến nay còn 103 năm sự thích chợ tình bắt nguồn từ chủ tiết về tràng ba và nàng út tràng ba người dân tộc mường và ở khâu vai khôi tú hát hay thưởng giáo giỏi như nhà nghèo cô út dân tộc cô út xinh đẹp là con của tộc trưởng người giấy hai người yêu nhau nhưng gia đình cô út không đồng ý vì chàng trai nghèo và hát dân tộc chàng và nàng tố nhà đưa nhau lên núi khu pha sống họ tộc gia đình nhà gái vác súng dao vậy vụt cứ chửi mắng gia đình nhà trai cũng mang gậy ruột xuống ra chỉ nhà gái từ trên ngang nhìn xuống không muốn nhìn thấy cảnh đổ máy của hai gia đình chàng trai và cô gái chia tay nhau về làng thế kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng ngày họ chia tay là ngày 27 tháng ba âm lịch người dân trong vùng lấy ngày đó là ngày họp chợ tình hàng năm và chính nơi đây nơi họ khuất núi được dân bản dựng lên nơi miếu thờ đang được gọi là miếu ông và miếu bà sắc yêu thương tình yêu son sắt là yêu mẹ chính cha của dân tộc Việt Nam soi màu đỏ tượng trưng cho các cuộc sống cho những ước mơ soi màu tím tượng trưng cho đất đai chủ phú quý giá màu vàng tượng trưng cho sự ấm no đầy đủ và phồn vinh màu xanh tượng trưng cho núi rừng khô vai màu của bầu trời bao la màu trắng tượng trưng cho tình yêu trong trắng thủy chung đều được thể hiện trên con phố bài trí món đồ được ban cho sức mạnh kỳ bí và một cảm giác về sự bất khả xâm phạm. Số hai tượng trưng là một cặp, một đôi với con số hạnh phúc và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như cưới hỏi, hội hè. Số hai tượng hợp tại thành Thái Lưu như là nguồn gốc của mặt vật. Thưa quý vị, số 27 thể hiện cho sự cân bằng âm dương và sự đoàn kết của dân tộc yêu chuộng hòa bình. Vâng, lễ dân hương năm nay trong niềm tự hào của 50 hộ gia đình thôn Cô Vai, điểm đến hương năm lễ được dâng lên trước nhiều ông nhớ bà để tỏ lòng thành kính cũng như cảm phục một tình yêu mãnh liệt. và rước năm nay xuất hiện nhân vật nàng út, chàng ba, đừng là những người được dân làng lựa chọn cắt cử có nam có con nữ thủy này có đủ tài đủ sức lên luôn trên đồi Sau khi mà làm lễ à, dân hương cho miếu ông ba bà thì tất cả mọi người sẽ bê những cái à, mâm cỗ này về dưới nhà sàn để có thể à, mình tán lọc cho tất cả mọi người. Đấy à, video của Giang ngày hôm nay thì chắc có lẽ là đến giờ phút này Giang cũng xin được khép lại thôi và xin hẹn cho và xin chúc cho tất cả mọi người xem video có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống à, nếu uh, mọi người thấy video của Giang hay thì cho mình uh, xin một like một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều cái động lực ra những video hay và ý nghĩa hơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau nhé. Rồi.